Di Đà Phật để bắt đầu buổi pháp thoại chiều hôm nay. Con cung thỉnh quý ni sư xin mời quý Phật tử đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô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 vấn an sức khỏe của quý ni sư và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đàm tràng lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng kiết tường nam mô thường an lạc bồ tát nam tát kính thưa quý phật tử thân mến trong cuộc sống đời thường hàng phật tử tại gia còn quá nhiều gia duyên bận buộc vì cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền nhưng quý phật tử đã ý thức giác ngộ sinh tử là việc lớn cơn vô thường mau chóng hàng tháng gác bỏ hết mọi thế duyên để trở về nơi đạo tràng tham dự khóa tu nương vào sự học để hiểu biết được lời Phật dạy ứng dụng trong đời sống hàng ngày kiến tạo cho mình có được hạnh phúc và an lạc ai trong chúng ta cũng mơ ước điều đó đời sống hiện tại bình an hạnh phúc và ngày nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này ta lại nhẹ nhàng thanh thản ra đi nhưng tuy biết rõ cuộc đời giống như là một giấc mộng và mạng sống con người mong manh tạm bợ thế kia nhưng mà khi ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày qua phương cách để thực tiễn lời Phật dạy chuyển hóa bản thân mình thì có một số Phật tử nói hiểu biết thì hiểu biết nhưng mà bản thân mình đối duyên xúc cảnh vẫn không làm chủ được chính mình rồi cứ tạo tội tạo nghiệp hốt giác hốt mê rồi cái đi đến chùa sám hối sám hối sói xong rồi cái tạo tội tạo nghiệp tiếp nữa rồi nói sao tôi tu mà sao tôi cứ bị chướng ngại hoài tôi quyết tâm để thực hiện theo lời Phật dạy mà tôi làm không có được à, nguyên do gì sao mà chúng ta không thực hiện được theo những gì Đức Phật chỉ dạy mà nếu không thực hiện theo đây thì làm sao chúng ta có được cái kết quả tốt cho nên học Phật là một sự hưởng thụ hạnh phúc tối, tối cao của một đời người là đương duyên tốt lành trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo trồng cho nên hôm nay mới có được cơ duyên trùng phùng tam bảo thính văn pháp âm mong sao quý phật tử luôn ý thức giác ngộ trong đời sống hàng ngày do gì mình quên mất đi chứ nếu mà quý vị nhớ năm điều này thôi là quý vị sẽ không bao giờ tạo thêm tội và nghiệp nữa đâu cho nên à, khi xưa đức thế tôn ngài cũng đã biết rõ hàng phàm nhân của chúng ta dễ quên mà không có chịu nhớ ngài mới nhắc nhở hoài trong 49 năm chu du hoàng quá của đức thế tôn thì ngài đi từ khắp lưu vực sông hằng từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh bước chân của đức phật đi đến đâu đều nhắc nhở khuyến khích mở ra cho con người một ánh sáng chân lý để giúp cho mọi người ý thức giác ngộ để lo tu hành và ngài nói nếu như phàm nhân chúng ta sở dĩ trôi lăn trong dòng sinh tử chịu biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau với thân phận của người lữ khách bởi vì ta quên mất năm điều nếu quý vị thường xuyên nhớ nghĩ năm điều này và hàng ngày nhắc nhở chính mình năm điều này tin chắc rằng quý vị sẽ không không sống buông lung phóng túng và không dễ dàng để tạo ác nghiệp được nữa đâu và đó là năm điều gì hôm nay con xin trích dẫn lời phật dạy trong kinh tăng chi bộ để chia sẻ cùng toàn thể quý phật tử đây qua đề tài hàng ngày nhắc nhở năm điều hàng ngày mình tự nhắc nhở mình năm điều nha điều thứ nhất là cái già luôn rình rập một bên cái già nó đang đuổi theo một bên chúng ta đây rồi cái bệnh nó đến bất ngờ cái chết không ai tiên liệu trước được nhưng mà đây là chặng đường cuối cùng của một đời người dạ cái thứ tư đó là tất cả các pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường từ nhà cửa ruộng giường sự nghiệp danh vọng địa vị cho đến bản thân của chúng ta cho đến thân bằng quyến thuộc không có bền chắc cũng không có cái gì là của mình đâu quý vị nên nhớ như vậy rồi nhắc nhở mình điều thứ năm đó là mình là người chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp khổ hay vui do chúng ta quyết định mình làm chủ trong cuộc sống này nhớ nghĩ năm điều đó thôi bây giờ chúng ta hàng ngày nhắc nhở chính mình điều thứ nhất cái già không ai tránh khỏi ngoại trừ các vị chết non ra thì cái già không ai tránh khỏi vậy mà một số phần nhân ở giữa thế gian này lại quên mất điều này và cứ nghĩ rằng mình trẻ mãi không già sống hoài không bao giờ chết đi rồi mạnh khỏe hoài không đau yếu không có đâu quy luật của đời người mà quý vị chúng sanh rồi phải bị già không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn chúng sanh bệnh tật đa mang ít ai sống được bình an mạnh lành chúng sanh cái chết sẵn dành không ai thoát khỏi tự sanh đến kỳ chúng sanh rồi phải biệt ly giả từ tất cả ra đi một mình mang theo gánh nghiệp ba sinh theo ta như bóng theo hình chẳng có tha đâu đức phật Ngài nhắc nhở chúng ta hàng ngày nên quán niệm Là cái già không ai tránh khỏi cả Mới ngày nào mắt còn xanh mày còn thấm Nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân và buổi sớm Mà giờ đây tóc bạc, răng long, lưng còng, gối mỏi Quý vị chỉ nhìn vào bản thân của mình thôi Bao nét tài hoa đâu còn nữa Một thân khô kiệt, nghĩ buồn tên Có cái bà cụ này rất là dễ thương bà cụ đến gặp con cái con mới nói bà cụ ơi lâu lắm rồi con mới thấy bà cụ trở về đạo tràng tu tập nha sao đậu đài lâu quá bà cụ cũng đi chùa cái bà cụ nói cô ơi cỡ đài nó đau nó bệnh qua hợp thầy luôn vậy đó rồi đi đón đứng nó khó khăn ngồi cái nó nhức nhức cái lưng đau cái lưng rồi nhức cái chân chịu không nổi mà nhất là đi vô trong đạo tràng á tu nguyên ngày tu không có nổi sư cô ơi thôi để ở nhà niệm phật rồi cái mệt thì nằm nghỉ khỏe thì niệm chứ giờ đi đến đạo tràng chịu không nổi nữa rồi nên bà cụ nói nhiều khi thấy huynh đệ á, ta đi chùa đi ngang cái người ta kêu bà hai ơi à, bà hai sao đi chùa bà hai tụi con mới đi chùa mới nghe pháp về nghe nói vậy cái nước mắt xuống rồi nha muốn lắm, muốn lắm mà giờ đi hết nổi rồi nên bà cụ mới nói tôi nói thiệt với cô nha cô ngày xưa không có ai mạnh bằng tôi hết trơn á tôi á mười đứa con năm trai năm gái luôn mà bà cụ kể hả gian nắng ở ngoài nắng ngoài nôi nuôi mười đứa con đó tảo tần đến năm mà bà cụ 65 tuổi nó còn mạnh của cụ gì à cái vậy đó còn mạnh dữ lắm còn ra đồng còn cắt lúa nữa đó mà mới mấy năm gần đây nó lên tới hàng bảy rồi nha là bắt đầu nó đau nó bệnh liên tu bất tận còn lúc trước bệnh cụ cụ vậy à. rồi con mới nói vậy chứ mà quý bà cụ thế hệ trên thế hệ của tụi con đó lên hàng bảy mới rượu còn cỡ tụi con mới lên hàng năm nó nó rượu rồi thiệt đó nghe quý phật tử tất cỡ tụi con là lên hàng năm là rượu rồi rồi sau cái thế hệ của tụi con cái thế hệ sau con nha lên hàng bốn là nó rượu rồi như uh, uh, quý uh, quý chú quý cô phật tử đi theo con nghe nói con đi theo sư phụ chịu hết nổi mà hỏi lại ba mấy bốn chục tuổi mà mình đi suốt ngày về còn dạy học cho quý cô còn biết bao nhiêu việc chùa và còn tu nữa nữa vậy mà mấy chú mấy cô đi theo mình nói con đi về bắt đầu ngã lăn nằm luôn tới sáng ngồi dậy không muốn nổi luôn nó rượu hơn mình nữa còn cỡ cỡ thế hệ của tụi con á con nói con thua thế hệ của quý cô tại sao vậy cái thế hệ của quý cô vậy mà sáu mấy bảy chục rồi nó mới nó mới rượu nha còn cỡ tụi con giờ cảm thấy là muốn rượu rồi mỗi chúng ta đang ở trong thời kỳ cái kiếp giảm đó quý vị cứ mỗi 100 năm con người giảm bớt một cái tuổi thọ cái kiếp giảm là vậy là do gì sát nghiệp của chúng ta tạo ra quá nhiều giả lại bây giờ công nghệ tiến bộ nhiều cho nên ăn cái gì cũng quá chắc nhiều cho nó mau mau lão quá mau bệnh và mau chết nữa à, quý phật tử luôn quán niệm cái già không có ai tránh khỏi đâu quý vị đừng trong lúc tuổi trẻ rồi cái ngã mạng cống cao khinh thường mọi người và cái nghĩ rằng mình sống mình trẻ mãi không già có sức khỏe hoài không đau yếu cái quy luật của đời người không ai tránh khỏi điều này đâu trong lúc sức khỏe còn đầy đủ đây quý vị sống một đời sống cho có giá trị ý nghĩa đừng sống buông lung nữa quý vị ơi thời gian qua đi nó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp cho bạc và đặc biệt nhất là tuổi trẻ khuyên tu thì hẹn đến già nhưng đâu biết rằng tuổi già giống như ngọn đèn tàn lụng thoáng mau qua hết tim dầu cạn còn chi nữa tắt lửa đi rồi quá kiếp ma lúc này Bạc tiền đều bỏ ráo Ngọc ngà con cháu cũng lìa xa Chừng đó ăn năn đà trễ muộn Nay tìm bến giác tiếng lần xa đi quý vị Đừng nói là để đến lúc tuổi già mới tu cái chuyện tu hành Để cho những ông già bà cả gần đất xa trời tuổi trẻ lo hưởng thụ Xin thưa với quý vị Ai bảo đảm mình sống đến già nha Ai bảo đảm có ai bảo đảm không quý vị cái chết đến nó đến bất ngờ quý vị ơi và đừng nói cái tuổi già mà dễ tu nha hỏi lại quý cô quý quý chú coi lúc tuổi già có dễ tu không quý vị nó đau nó bệnh nó bức bách khó chịu đủ thứ hết bởi vì cái tuổi già là cái các căn của mình nó suy hoại rồi đó giống như cái cổ xe mình xài nhiều năm bây giờ nó rơ hết rồi quý vị ơi và người ta như nhà thơ Nguyễn Khuyến đã diễn tả cái nỗi khổ của người già đấy nè mái tóc chòm đen chòm lấm đốm hàm răng chiếc rụng chiếc lung lai lèm nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ khập khển ba chân dở tỉnh sai trong lúc tuổi về già rồi thì mái tóc chòm đen chòm lấm đốm nhưng mà nhìn lại không phải lấm đốm nữa mà trắng như tuyết luôn còn hàm răng thì chiếc rụng chiếc lung lai không phải mới lung lai nữa mà nó hết không còn cái răng thôi có người mắm sợ mà không còn cái răng nào ăn cũng chẳng biết ngon lành mắp mắp nuốt vô cho nó no cái bụng dây sống qua ngày thôi chứ chẳng có biết ngon gì hết lèm nhèm bốn mắt canh mờ tỏ đến lúc tuổi về già trở thành một sinh vật bốn con mắt mà nó còn lèm nhèm nữa tại sao vậy thêm cặp kiến đeo vào mà nó đâu phải lúc nào nó cũng sáng tỏ đâu còn khập khển ba chân dở tỉnh sai đến lúc tuổi về già đi với đôi chân của mình không vững nữa rồi phải mượn thêm một cái chân nữa đó là cây gậy chống vậy mà chống còn đi khập khển lạng qua lạng lại nữa phải không quý vị cái tuổi già khổ lắm đừng có hẹn tuổi già tu không dễ gì đâu quý vị ơi đau đau đớn nhức nhói bệnh tật phát hiện rồi giờ tuổi trẻ làm được cái gì làm đi quý vị tu bây giờ không có thể nào hẹn lần hẹn lượt nữa nữa vì sao vậy thời gian nó qua đi nó không có chờ đợi chúng ta và không ai có thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn cũng như không ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương để cho mình sống mãi sống hoài trên thế gian này đâu lúc tuổi còn trẻ sức khỏe còn đầy đủ ráng mà lo tu tạo những công đức phước lành sống tốt đời đẹp đạo ngăn dứt những điều xấu ác làm những điều thiện lành để đời sống hiện tại an vui hạnh phúc mà nếu lỡ vô thường có đến thì mình cũng nương vào cái nghiệp tốt lành đó mình sanh về cảnh giới tốt lành còn nếu không mất thân người dễ như chơi vậy đó quý vị thời gian qua đi không bao giờ trở lại hãy tiếc nuối bóng thời gian và hàng ngày quý vị nhắc nhở bản thân mình rằng cái già không ai tránh khỏi cho nên trong lúc sức khỏe còn đầy đủ tuổi trẻ này nè đừng có hẹn nữa quý vị ai mà còn hẹn thì nên nhớ quỷ vô thường nó đang rượt đuổi sau lưng mình đó tuổi già không dễ gì tu đâu quý vị trẻ không chịu tu già uổng uổng cả cuộc đời có nhiều người nói tôi biết trước vậy hả ngày xưa mà tôi giác ngộ sớm tôi cạo quách cái đầu tôi vô chùa tôi tu cho mà coi chứ ngoài đời khổ ơi là khổ luôn có cái bà cụ này bà có một đứa con gái duy nhất thôi mà bà cụ cũng gian khổ lắm nuôi con khôn lớn trưởng thành chồng mất sớm Thế khi con gái của bà lập gia đình rồi có gia đình đâu có nuôi bà đâu quý vị năm nay bà 80 tuổi nha mà ruộng vườn ở dưới quê Long An đó, bà bán sập hết để bà cho đứa con gái làm của hồi môn để đi lấy chồng cứ nghĩ rằng cho nó vậy nó về gia đình chồng mình theo nó về ở chung với nó bởi vì con một ai nhà bán sạch hết ruộng đất ở dưới quê xong rồi theo đứa con lên trên thành phố gặp phải thằng chồng sáng xỉn chiều sai tối lai ra dài xị nó hành hạ nó đánh đập rồi cái ngày nào cũng mua tảo bắn tầng cơm không đủ ăn áo không đủ mặc có nhiêu nó nhậu hết rồi <laughs> còn gì nữa rồi đâu có nuôi được mẹ mình đâu thậm chí bỏ bà mẹ luôn tại vì tối ngày ông chồng ông quậy ông chửi ông mắng mẹ mình ở chung mẹ mình cũng bị liên lụy khổ nữa cho nên cô này cô khóc cô than thở sau đó nói mẹ ơi con không thể nuôi mẹ được nữa rồi thôi mẹ đi mướn nhà mẹ ở đi buôn bán sống đi mẹ ở đây mà thấy con khổ như vậy mẹ cũng không vui đâu giống như cảnh giới địa ngục vậy đó thôi lỡ rồi mẹ ơi rồi ờ, cô này cô nghe đứa con cô nói vậy cũng không muốn làm phiền nếu mà mình ở đó vợ chồng nó cắn đắng gây lộn hoài sao nó nói mình ờ, là làm không có nhiêu tiền mà còn phải nuôi mẹ nữa cho nên thôi một thân một mình của ra cái gần chợ Nhật Tảo quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đó cũng mướn nhà trọ đó ở 80 tuổi mà gồng gánh gánh cái cái ờ, cái gánh đi bán bánh tay yến mà đâu phải là cổ chiên đâu cổ đi lợi, cổ lấy mối người ta ví dụ như cổ bán 5 ngàn cái bánh thì người ta bỏ mối cho cổ 4 ngàn lợi ngàn bán cái lợi ngàn ngày bán được trăm cái thì lời được trăm ngàn mà chưa chắc gì bán được trăm cái tại vì gánh một cái gánh vậy đó mà vừa rồi bệnh mấy tháng trời nằm ở trong nhà trọ không có tiền đóng tiền nhà trọ nè rồi thêm đau bệnh không ai nuôi hết trơn nằm chỗ vậy đó rồi tiền thuốc mang nữa cái nên dai dai của người ta năn nỉ dai cho tôi đau tôi bệnh quá tôi không có tiền uống thuốc cho tôi mượn đi mượn người này 1 triệu người kia 1 triệu người nọ 1 triệu mượn ba người 3 triệu xin hỏi quý vị nhà không có ở nhà trọ mà già 80 tuổi ai dám cho mượn tiền nhiều không mượn người 1 triệu mượn ba người 3 triệu và nói tôi hết bệnh rồi nên tôi đi bán tôi góp cho người này hai chục người kia hai chục người nọ hai chục nói vậy đó quý vị rồi với hai tháng mấy nằm một chỗ như vậy mượn người ta 3 triệu 3 triệu mấy tiền ăn uống bệnh luôn là 3 triệu mấy rồi vừa hết bệnh cái có thể ngồi dậy được gánh cái gánh đi dạo đầu đường xó chợ để bán bán rồi ngày mọi tiền góp không ba chủ đó mỗi người mình góp hai chục ngàn từ sáu chục ngàn rồi mà ngày nào bán không được sáu chục cái bánh thì làm sao có sáu chục ngàn để góp khổ ghê chưa quý vị tuổi già khổ lắm cho nên quý phật tử nào trong lúc tuổi già đây mà quý vị còn có sức khỏe đi tới đi lui đi đến chùa học Phật nghe kinh hoặc là bản thân của quý vị có đầy đủ phước báo con cháu nó lo cho mình ba bữa ăn trong ngày đầy đủ thôi nhiêu đó đủ rồi đừng có đòi hỏi nhiều quá <laughs> nữa quý vị hãy bằng lòng với đời sống hiện tại và nên biết mình như vậy là quá diễm phúc rồi quý vị ơi chứ tuổi già khổ lắm nhất là cái tuổi già hay mặc cảm hay tự ái bệnh tật ở trên thân nó bức bách nó hoành hành khiến cho mình đau đớn bức khó chịu rồi khổ sở rồi còn thêm cái là hay hờn mát hay giận dỗi lắm con cháu nó nói lời nào là bắt đầu giận buồn rồi nói ngày xưa tôi có tiền có bạc tôi còn sức khỏe tôi làm ra tiền tôi làm chủ nhà này bây giờ tôi không có làm gì ra tiền cái mấy người khinh dễ tôi rồi cái giận bỏ ăn hoài thôi đi quý vị bỏ cái mặt cảm tự ái qua một bên và nghĩ rằng cái tuổi của mình trong lúc tuổi già này nè là không còn bao lâu nữa cái tuổi xế chiều giống như mà ngọn đèn mà treo trước gió vậy đó giống như là cái tuổi mà ta gọi là cái tuổi xế chiều mà vì vậy mà ấn quang đại sư ngài có câu nhắc nhở chúng ta trời đã về chiều mà đường hãy còn xa cho nên quý vị đừng có dần già cho qua ngày đoạn tháng nữa quý vị ơi mỗi một buổi sáng ban mai bừng dậy quý vị mở mắt ra quý vị nói hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi tôi phải sống cho có giá trị ý nghĩa sống một ngày làm những việc lợi lạc cho tha nhân sống một ngày biết tu dưỡng đạo đức sống một ngày biết niệm Phật để có đủ hành trang tư lương trở về còn trong lúc tuổi trẻ đây luôn nhớ nghĩ rằng không phải là mình trẻ hoài đâu à nha mỗi một ngày qua chúng ta già đi trong từng giờ từng phút từng giây đó quý vị thiền sư định huệ khi xưa lúc mà ngày mà cạo tóc á, mỗi nửa tháng cạo tóc một lần đến ngày mà ngày tọ, cạo tóc cái ngày lấy dao bào ngày cạo cạo cái rớt mái tóc xuống cái ngài mỉm cười cái ngài mới làm một bài thơ bài thơ ngài làm như sau ngài nói rằng dần già mái tóc điểm xương nếu không liễu ngộ con đường tử xanh mãi lo giành giật đua tranh thời gian thoáng chốc qua nhanh bạc đầu vô thường chờ hẹn ai đâu buông lung một thuở khổ sầu nghìn thu đối với việc dần già mái tóc đã điểm xương rồi nếu mà ngay bây giờ chúng ta không giác ngộ được sự đời sinh diệt vô thường kia mà cứ nghĩ theo cái thói của thầm phu thói tục đó cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi hơn thua tranh đua được mất không có lợi ích gì đâu quý vị nên nhớ nghĩ cái già không ai tránh khỏi nhắc nhở mình như vậy cho nên lúc còn khỏe nè còn trẻ nè không có cống cao ngã mạng ai rồi một ngày nào đó các cũng phải đến cái tuổi già thôi à không ai thoát khỏi con đường này đâu nha quý vị và luôn tôn trọng cung kính các bậc trưởng thượng trong bài kinh hạnh phúc Đức Phật có dạy trong 36 điều hạnh phúc đó ngày dạy là có điều là hãy tôn trọng cung kính các bậc trưởng thượng kính lão thì đắc thọ quý vị ơi tôn trọng cung kính những người già và mình nên nhớ một ngày nào không xa mình cũng già giống như họ đừng trong lúc tuổi trẻ này rồi cái háo thắng khinh người cứ nghĩ rằng mình còn trẻ đây để mình làm được nhiều việc cái coi thường mọi người ngày không xa mình cũng giống như họ mà thôi đây là cái quy luật của đời người do đó hằng nhắc nhở chúng ta mỗi ngày cái già không ai tránh khỏi để bản thân lúc còn trẻ làm được cái gì đóng góp cho xã hội phục vụ cho gia đình làm cái gì để tạo nên công đức phước lành để khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này không còn gì tiếc nuối nữa hết quý vị hàng ngày chúng ta nhắc nhở mình qua cái điều thứ hai đó là cái bệnh luôn rình rập một bên quý vị đừng nói là tôi giờ tôi khỏe lắm tôi không có bệnh không dám đâu quý vị thân của chúng ta là nơi hang ổ chứa nhóm của các thứ bệnh tật đó bây giờ mình chưa có đi khám tại vì sao sợ có nhiều người nói tôi sợ lắm tôi không dám đi khám bệnh đâu hỏi sao vậy cái tâm lý chung nha tôi khám là một đống bệnh người mắc công tôi lo nữa rồi tới đâu tới đi nhưng mà bác sĩ thì khuyên chúng ta nên đi khám định kỳ 6 tháng một lần khám thì biết gì phát hiện ra bệnh ở cái buổi đầu tiên thời kỳ đầu tiên đó mình phát hiện để mình chữa trị sớm hơn bớt đau đến bức bách thì có thể trị liệu được cái gì giống như chiếc xe vậy mà nó hư thì mình phải biết xe nó hư chỗ nào nó hư ít thì mình phải sửa sửa nó đi rồi để không chịu sửa để cho nó hư nhiều rồi nằm chỗ luôn cho nên mình quán cái thân mình giống như chiếc xe vậy đó xài lâu ngày nó phải hư mà khi cắt căn này nó suy hoại rồi á đủ thứ bệnh hết trơn đừng nói là không có bệnh nha thấy đi sưng sững vậy thấy ngồi đây vậy chứ trong thân này cả chục thứ bệnh đó. <laughs> có cái bà cụ đó đi khám bệnh về rồi cái bà cụ khóc òa lên sư cô ơi con mới đi khám bệnh về con xỉu ở trong bệnh viện luôn hỏi sao vậy cô 11 thứ bệnh tim phổi gan ruột nguyên bộ đầu lòng tiếu hết rồi Thế con mới nói thì cái ta có thân là phải có bệnh thôi à Có ai tránh khỏi điều này đâu Thân này là thân quả báo của các nghiệp Giả lại thân này tứ đại duyên sinh giả hợp Tổ quy sơn linh hữu nói tứ đại duyên sinh giả hợp đó nó thường chống trái với nhau cho nên ngài bảo rằng tuy nãy tứ đại phò trì thường tương vi bội tuy là thân tứ đại mình muốn giữ gìn mà nó thường chống trái lẫn nhau vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ vô thường già bệnh nó không chờ hẹn ấy người lúc mà mình còn mạnh khỏe mình nói hay lắm quý vị ơi nói tôi không sợ gì chứ á trên đời này tôi không sợ gì chứ á chết có gì đâu sợ chết là hết chấm hết không có gì phải sợ thật chết không gì đáng sợ mà dù có sợ nữa trốn đường nào khỏi tử hơn dù cho bay vút lưng trời dù cho đáy biển trốn thời được đâu dù cho nứt dưới hang sâu không nơi nào tránh quả sầu đã gieo cái chết không có gì đáng sợ hết á nhưng mà có người nói tôi chỉ sợ bệnh thôi chết mà không chết được sống sống không có yên muốn chết mà chết không được muốn sống mà sống không yên có cái bà cụ đó quý vị có nghĩ rằng một con người mà mới có 17 tuổi đời một cô gái đẹp như vậy đó mà bị mù đôi mắt không thể cứu chữa được mù cả đôi mắt luôn 17 tuổi thôi mà cô gái rất là đẹp nha nếu mà mình nhìn vào cái bức chân dung của bà cụ mà lúc tuổi còn con gái của bà cụ năm nay bà cụ 90 tuổi mà cái tuổi còn con gái của bà cụ nếu không phải là hoa hậu cũng là á hậu quý vị ơi tuy cái hình trắng đen ngày xưa đó mà mình vẫn còn thấy nét đẹp vậy mà bây giờ có ai ngờ con bước vô trong nhà bà cụ thăm thì tưởng chừng là một em bé nằm trên giường nó rút lại còn có chút xíu như nào quý vị Tại vì 17 tuổi bị mù rồi đâu phải vậy thôi đâu hơn ba chục năm rồi bà cụ này nằm một chỗ làm người thực vật quý vị ơi hơn ba chục năm luôn mà chết nó không chết hơi thở nó còn hoài nhịp tim nó còn đập mà nó không chịu chết tưởng sao cái vị nằm một chỗ như vậy đút cái ống vào trong cái ống thực quản đó nha đưa vào để bơm thức ăn tại vì bà đâu có ngồi vậy bà ăn uống gì được đâu chỉ nằm một chỗ mà cái lưng của bà đó thịt nó bị hoại tử luôn nó thúi ôi là nó thúi nó lỡ hết rồi hơn ba chục năm lận mà cái vị đâu mình nghĩ coi thời gian hơn ba chục năm như vậy mà nằm một chỗ chết không chết mà sống không yên rồi con của bà cụ á, biết Phật pháp nha năn nỉ lại bác sĩ luôn bác sĩ ơi bác sĩ bác sĩ giúp cho mẹ con đi cũng như thương tưởng tuổi con chích một mũi cho mẹ con đi cho nó ngon cho nó ngọt chứ sống như thế đó khổ quá đi khổ cho bản thân bà mà liên lụy đến người thân con cháu nữa bác sĩ nói tôi lại mấy bà bác sĩ đâu có thể nào mà chích mũi cho người ta chết đâu cứu người chứ không có giết người nhưng mà bà cái bà cụ này 90 tuổi bà nằm hoài vậy đó bà không chết quý vị nay cái cổ thỉnh nghe ta đồn nha nghe đồn là cái vị này chân tu dữ lắm chú nguyện người nào là cái người đó đi liền đó cái thỉnh đến tụng thời kinh rồi khai thị chú nguyện gì đó cũng không đi luôn mà không biết bao nhiêu vị cao tăng hòa thượng được mời đến tụng thời kinh khai thị cho bà nhẹ nhàng bà đi nhưng mà rốt cuộc không đi quý vị nằm tới bây giờ luôn đó đâu phải nói chết chết dễ đâu mà bệnh tật nằm người thực vật không còn biết gì nữa hết quý phật tử ơi nếu mà chúng ta nói chết dễ dàng không có gì đáng sợ hết nhưng mà nó không chết nó bệnh ngặt nghèo luôn nha nằm trên giường bệnh co tay giật chân rồi cái đau đớn quằn quại bức bách bình thường đó thì cũng có phát tâm niệm phật nhưng mà công phu tu hành không có đắc lực đến khi mà bệnh tật phát hiện trên thân không có nhớ một câu nam mô a di đà phật mà cứ trời ơi đau quá trời ơi đau quá không đi vô trong bệnh viện thăm á thấy cái cô phật tử này cũng kêu trời không mà trời ơi đau quá trời ơi cứu tôi đau quá con của cổ nói má niệm phật đi cổ sân lên cổ nói mày niệm đi tao đau muốn chết mà kêu tao niệm nữa hả sân mà nói như vậy đó mày niệm đi đau muốn chết mày còn bắt tao niệm nữa hả nhưng mà không niệm phật được mà kêu trời được kêu trời để oán để trách ư ai làm cho mình vậy mình gieo nhân mình gặt quả muốn khi chết được tự do tự tại nhẹ nhàng thanh thản thì ta phải gieo trồng cái nhân vì hiện tại là nhân mà lâm chung là quả đó quý vị có người cả đời tu hành mà cái đến giờ phút cuối cùng bệnh tật quằn quại trên thân chúng ta cũng biết đó là do kết quả chính nghiệp nhân mình đã tạo tác trong nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải chỉ trong một đời này nên nhớ như vậy đó quý vị rồi ngay bây giờ dừng lại đi đừng tạo thêm một ác nghiệp nào mọi hoàn cảnh không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển hạnh lành dình tâm giữ ý tịnh thanh là lời Phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị dừng lại đi nếu không dừng lại Đến khi mà bệnh tật phát hiện trên thân nó bức bách đau đớn Đây là quả báo của các nghiệp Chúng ta trốn đường nào cũng không khỏi nhân quả đâu quý vị ơi có nhất rất nhiều trường hợp đến lúc tuổi già mà bây giờ là không nói già mới bệnh nha trẻ cũng bệnh như thường luôn ở tại cao lãnh đó có cô chú này sanh ra đứa con ba năm trời từ khi sanh nó ra quý vị có tin là không ở nhà được một ngày mà ở trong bệnh viện miết luôn một năm 365 ngày nó ở trong bệnh viện đủ hết 365 ngày mà ba năm trời như vậy đó quý vị lại tại vì mới vừa đưa về nhà có vài tiếng đồng hồ sau là nó giật lên nữa tiếp nữa đưa vô bệnh viện tiếp mà cứ đưa trong bệnh viện cứ nằm hoài nằm mãi nằm hoài nằm mãi còn đưa về nhà là bắt đầu giật tiếp rồi mất rồi mất rồi cái cha mẹ khóc ơi là khóc luôn cái con nói trả xong nợ rồi giờ cái còn khóc nữa còn khóc nữa để muốn trả nữa hả cái cô chú này mới nói cô, cô sư cô nói như vậy á, thì mình nghe giống như là làm cha làm mẹ con mình mất thì mình không đau lòng thì nó quá nhẫn tâm đi chứ thật sự ra ba năm qua vợ chồng con điêu đứng tán gia bại sản đang làm ăn sưng sững giờ bỏ hết phải lo cho nhỏ đâu làm ăn gì được nữa đâu thậm chí bán luôn căn nhà để lo cho nó đó mà nói trong bệnh viện biết vậy đó rồi bây giờ nó chết rồi chết rồi cái cô chú đến chùa ngồi khóc cái con mới nói thì trả xong nợ rồi nó đi không lẽ giờ muốn trả nữa sao cái cô chú nhìn con nha ý là nói sao mình người tu mà nói những câu nói đó là quá nhẫn tâm cái con mới nói những lời nói đây là y theo giáo lý của nhà phật mà mình nói cô chú ơi cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết chẳng qua cô chú mắc nợ nó lên nó đòi đủ số nợ rồi nó đi thôi để cho nó nhẹ nhàng nó đi quý phật tử có nghe có có nghe câu chuyện có nghe câu chuyện ông trưởng giả cán rễ chưa có nghe không quý vị có bộ phim đó đó ở phim Việt Nam đó à, Phật Phật giáo Việt Nam của chúng ta mới à, đóng cái bộ phim mà ông trưởng giả kén rễ đó quý vị ông trưởng giả này muốn kén chọn một cái chàng rễ đó là mới lựa chàng rễ đó về nhà để mà thi phải qua một cái cuộc thi đó cuộc thi ông ta nói là ông ta rất là ghét ban đầu thì ông ta phát tâm nha ông ta phát tâm quy hướng phật pháp nhưng sau đó ông ta bà vợ cũng chết nè con trai cũng chết nè rồi thậm con trai lớn cũng chết thằng út cũng chết mấy đứa con của ông lần lượt chết hết à cái ông hận ông nói phật pháp không có linh ông biết ăn chay niệm phật làm lành lánh dữ mà tại sao tai ương quạng quạ đến gia đình ổng như vậy thì nhân quả bất công quá đi phật pháp không có linh thiêng từ đó về sau ổng không thèm đi chùa mà ổng thấy thầy chùa đâu là ổng ghét đó ổng ủy bán đó rồi ông mới còn có một đứa con gái ông muốn kén rễ là cái chàng rễ này là về nhà ổng là ông giao hết gia tài cho đó gả con gái cho xong rồi giao hết gia tài nhưng mà bữa đó thì có một cái sự việc xảy ra cái chàng rể đến nơi mà chàng dạ, rể này ở nhà gần chùa cho nên hấu hiểu được giáo lý của đạo Phật biết rõ ông này ổng cũng là Phật tử nhưng mà ông bị thối tâm bởi vì ông nghịch cảnh đến với ổng quá nhiều rồi cái ông nói là cho cái cuộc thi thì toàn là hỏi cái gì cái cái cái cậu này toàn là trả lời bằng Phật pháp không à ông nói là ông chỉ cái gì là phải trả lời cái đó nha nhưng mà không có nói Phật pháp trong đó vậy mà hai câu đầu á thì cái cậu này tả cảnh nhưng mà hai câu sau là nói về Phật pháp tôi nói thí dụ môn tiền nhất phiến khai tòng bá lưỡng biên bài nhược nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai ông trưởng giả dạ, ông mới nhìn ra cửa ông nhìn ra phía trước phía trước cửa đó thì ông thấy cánh cửa nhà ông á một cánh đóng một cánh mở hai bên hai bên nhà ông là hai hàng tùng bách á ông trồng cái tùng cái bách hai hàng cái ông nói làm thơ đi cái cậu này mới làm một bài thơ môn tiền nhất phiến khai tòng bá lưỡng biên bài nhược nhân hành tà đạo bất năng chiến như lai hai câu đầu thì nói hay quá tả cái cảnh môn tiền nhất phiến khai có nghĩa là cửa ngoài một cánh mở tòng bá lưỡng biên bài hai bên hàng tòng bá trồng giải hai bên và hai giải như vậy nhưng mà hai câu sau đó là nhược nhân hành tà đạo bất năng kiến như lai ông nói tại sao có như lai trong đây nữa ông ghét mà tại sao có rồi cái trả lời ba lần ba câu hỏi mà mà cái cậu này làm thơ rất là hay rồi thí dụ nói là nhìn ổng chỉ lên cái bức tranh nhà ổng á có bức tranh hình con hổ Vậy ông kêu làm thơ đi Cái cậu này làm thơ à, Tả là bức tranh hình con hổ Nhưng mà hai câu sau là tâm miệu tâm bồ đề Cái ông nói còn có bồ đề trong nữa Ông không ưa Phật không cũng không thích bồ đề à, Tại sao nói vậy Cái người này mới nói Tại vì tôi ở gần chùa Nghe lời kinh tiếng kể thâm nhập hồi nào không hay Nó thâm nhập vào xương tủy của mình rồi không hay rồi nhưng mà ông cũng thôi vậy cũng được giỏi chỉ đâu làm thơ đó giỏi có kiến thức mà có nội dung nữa chứ ông chấp nhận ông kén chọn người rể này ở nhà ổng tối đêm hôm đó là người rể này ông ông nằm trên bóng thấy người rể này dẫn ông đi hỏi ông muốn đi gặp những vợ của ông con của ông hay không mới dẫn ông đi xuống dưới cảnh giới địa ngục đó để gặp vợ gặp con thì ông gặp vợ ổng ngồi trong cảnh giới địa ngục ngồi khóc lóc kêu lên còn gặp con ổng cái ông chạy lại ông nói con ơi con bỏ cha con bỏ mẹ ra đi để cho cha mẹ ngày đêm không thương nhớ mẹ con gì nhớ con quá mà chết lần chết mòn con có biết không đứa con trai này quay lại nó nói ai là con của ông chẳng qua chẳng qua là ông mắc nợ tôi rồi tôi lên tôi đòi xong rồi tôi đi mắc mớ gì bây giờ ông xuống đây ông tìm nữa bộ muốn trả nữa hả thôi ông hết nợ rồi cho nên tôi đi nói vậy ông mới nghe ông mới giật mình thức giấc ông mới tỉnh giác được sự đời là vậy đó tứ duyên tương hội gặp nhau là ân oán nợ nần thôi à quý vị ơi nếu chúng ta hiểu rõ được điều đó rồi thì mong rằng toàn thể quý phật tử đây nè ngay trong cuộc sống hiện tại đó quý vị trên thân của mình có bệnh không buồn không giận không oán không trách ai hết cái gì nó cũng có nhân duyên quả báo hết con cháu nó có lo lắng cho mình đầy đủ thì sống thêm vài năm với nó mà nó bỏ bê nó không lo thì mau chết sớm mà ráng niệm phật mới về tây phương được nghe quý vị còn ngồi đó một án mà hận mà buồn mà giận mà trách không lợi ích gì đâu kết thêm cái quán để gặp nhau đời sau nữa nhớ nha quý phật tử cố gắng nỗ lực và nhớ nghĩ hàng ngày nhắc nhở bản thân mình là cái bệnh không ai thoát khỏi cho nên lúc còn khỏe mạnh đây làm được việc gì công đức làm đi giờ này lo niệm phật lo tu tập đi đừng để đến khi nằm trên giường lúc co tay giật chân bệnh tật bức bách đau đớn lúc đó mới nói nam mô a di đà phật phật ơi cứu con à đến khi khát nước mới lo đào giếng không còn kịp nữa nếu quý vị nhớ nghĩ cái bệnh luôn đình gặp một bên lúc mà quý vị còn khỏe nè à, không có cống cao ngã mạng người có sức khỏe đó hay ỷ lại cống cao ngã mạng và cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian nghĩ rằng mình mạnh khỏe hoài trẻ trung hoài nhưng mà nhờ nhớ nghĩ cái già không ai tránh khỏi cái bệnh luôn rình rập một bên lúc còn sức khỏe quý vị nỗ lực lo tu nha không hân hùa được mất để làm chi rồi quý vị tự hành ngày nhắc nhở mình cái điều thứ ba đó là cái gì cái chết đến bất ngờ quý vị có ai biết chừng nào mình chết không quý phật tử có biết chừng nào mình chết không không nhưng mà chắc chắn một điều ai rồi cũng phải chết nhớ điều này nghe quý vị chúng ta sinh ra ở giữa cuộc đời này có mặt ở nơi đây thì quý vị nên nhớ rằng ai rồi cũng phải chết đi phàm hệ có sinh là có tử tử sinh là ải phải đi qua đi mãi nhưng ai đã đến nhà quanh quẩn ba đường cùng xó nẻo muốn ra cần gấp niệm di đà đi muốn khỏi cái kiếp sống sinh tử luân hồi này nhất tâm niệm Phật về Tây Phương sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu về Tây Phương thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ nguy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc bang Chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời Còn ở cõi đời này phàm hệ có sinh là có tử Chết là chặng đường cuối cùng của một đời người Không ai tránh khỏi đâu quý vị Mà trước khi chết nó như thế nào Trước khi chết có nghĩa là cái giờ phút mà sắp sửa lâm chung đó quý vị Đây là cái giờ phút quan trọng nhất của một đời người Hơn đớn đau nhức nhối tâm rối loạn quay cuồng luôn quý vị không biết quý phật tử có chứng kiến cái người gần chết chưa mình chưa đến cái giờ phút này nha nhưng mà rồi sẽ đến còn chứng kiến mà cái người sắp chết đó quý vị nó bức bách nó quằn quại nó đau đớn không có không có phải nói mà nhẹ nhàng ra đi đâu nói nhẹ nhàng ra đi là quá ngon lành luôn rồi mà giờ phút này á Tỉnh Nam Đại Sư Ngài ví quy chi tương phân kỳ thoát sắc giả do dị Thần chi dục tạ kỳ hưởng thể giả bội nan Con rùa bị người ta lột xác phanh thay ra Đau đớn bước giường nào Nhưng cái khổ của con rùa bị lột xác phanh thay đó So với cái khổ của người sắp chết Nó quằn quại bức bách trăm ngàn lần hơn thế nữa quý vị mình nhìn cái cảnh mà mình đưa con con cua hay là con gì đó mà vô trong cái nồi á mà đổ nước vào đậy nắp lại nó quậy như thế nào thì y hệt như vậy giờ phút chúng ta chết chúng ta cũng quậy như vậy đó nó co tay nó ngược giật chân nó trợn mắt nó quằn quại nó bức bách chứ không phải nằm yên mà ra đi đâu mà nếu quý vị muốn giờ phút chết nhẹ nhàng tự tại ra đi bây giờ nè học cái cách sống tốt đi thì mới có được cái chết tốt nha con nghe một vị hòa thượng nói một câu nói này mà con suy nghĩ lời nói của hòa thượng rất là chí lý hòa thượng nói như sao hòa thượng bảo rằng quý ông ơi quý ông ráng niệm phật ráng tu làm sao á mà đến giờ phút cuối cùng á thì con mắt của mình đừng có dòi nha còn bên quý bà ráng niệm phật làm sao mà đến giờ phút cuối cùng của mình á có tắt thở ba ngày rồi á, thì cũng mùi hương thơm lan tỏa chứ đừng để cái miệng có dòi nha cái người ta hỏi hòa thượng ơi sao hòa thượng nói vậy Hòa thượng nói phàm nhân ở giữa thế gian á, Nhất là bên quý ông á, Con mắt dễ đắm mê sắc dục Dướng mắt vào sắc dục Cho nên chết ba ngày mắt có dồi Còn bên quý bà Thì cái miệng này là khẩu nghiệp Tối ngày chửi rủa thị phi Chuyện không nói có Chuyện có nói không tạo cái khẩu nghiệp Cho nên chết ba ngày cái miệng có dồi quý phật tử nghe nói sợ rồi phải không muốn sao chết cho trên thân của mình hương thơm ngào ngạt chứ đừng có con mắt có dồi cái miệng có dồi cái lỗ tai có dồi mà muốn được như vậy chúng ta phải thu nhiếp sáu căn của mình làm chủ các giác quan đi quý vị hàng ngày quý phật tử đây luôn nhớ nghĩ cái chết rình rập một bên không hơn thua tranh đua gì cả ai hơn thua để họ ở lại cõi ta bà ta nhất tâm niệm phật để ta thưởng hoa miền cực lạc quý vị đời sống này quá nhiều đau khổ rồi quý vị khổ lo đói cơm khát nước cơm áo gạo tiền nó làm cho mình nhọc nhằn gian khổ cả cuộc đời này còn biết bao nhiêu nỗi khổ phụ thuộc nữa mà mình còn làm đau khổ cho nhau mình làm đau khổ cho chính mình và làm khổ đau cho người thân của mình nữa hay sao chúng ta muốn sống một đời sống hạnh phúc an vui chuyển qua cái nỗi khổ ta bà này quý vị luôn nhớ nghĩ cái chết rình đập một bên đang lúc còn sống nhớ đến cái chết đang lúc mạnh khỏe nhớ nghĩ đến cơn đau mà buông hết hơn thua được mất tranh chấp thị phi những cái đó không phải là quan trọng của đời người không phải là vấn đề trọng yếu đâu quý vị sanh tử mới là việc trọng yếu của đời người mà giữa hai bờ sinh và tử đó nó chỉ tiếp nối có một làn hơi ngắn mũi thôi quý vị chúng ta nói một tấc hơi nhưng mà con không có dùng một tấc hơi mà nói là một làn hơi chỉ một làn hơi nhẹ mình một hơi thở ra mà không hít trở vào thì đã qua đời khác rồi quý vị mạng sống của con người mong manh tạm bợ lắm cho nên hôm nay chúng ta còn đi tới đi lui còn sống đây quý vị nhắc nhở mình rằng ai rồi cũng phải chết không ai sống hoài sống mãi ở trên thế gian đâu cho nên đừng tranh đua hơn thua để làm gì cả Trần thế này chỉ là chỗ tạm nương Giống như quán trọ ở ven đường Mỗi người là khách dừng chân tạm Rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi Đông quý vị nghĩ coi Nếu mà mình nằm ở trên giường nha Nằm chơ vơ bất động Một cái xác chết không còn thần hồn ở đó nữa Mà chỉ là một cái xác chết không còn hơi thở nữa Thử lúc này ta chửi Có chửi lại được không ta đánh nằm đó đánh chôn xuống mộ rồi thì mạnh ai nấy nhúng nấy đạp sang cho mấy cũng rã rời thể xác quý cho bao cũng biến đất ngày mai sướng cho bao cũng lau khổ cả đêm ngày vui cho lắm cũng dường như sương tuyết danh cao trội dù oanh oanh liệt liệt như tần thủy hoàng hay trụ kiệt còn chi sở bá vương và tào tháo có ra gì vô thường đến cũng phải co đầu rút cổ mạnh như quân bá hàng tính mưu tột độ Hỏi ngày nay các ông ấy còn chăng Giàu như thạch sùng như Dương Khải mấy ai bằng Tử thần đến há đem con tiền ra thế mạng Không ai thoát khỏi tầm tay tầm mắt của tử thần đâu quý vị Cái chết là chặng đường cuối cùng của một đời người cái chết đó là một sự thật chúng ta phải can đảm chấp nhận sự thật này vì ta sanh ra đời ta đã mang phải một bản án tử hình rồi nhưng bởi vì hàng ngày chúng ta không tự nhắc nhở mình điều đó và quên mất điều này đi cho nên Đức Phật nói nếu hàng ngày chúng ta nhắc nhở mình rằng cái chết luôn rình rập một bên còn hơn thua tranh chấp nữa không? buông xuống liền đó quý vị và nhớ nghĩ tử thần đang ruột đuổi sau lưng nè còn chạy mê đắm danh lợi tình tiền nữa hay không quý vị danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì khi trúc một hơi thở muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi lòng cho biết bao nhiêu người điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đi hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đua chen nên trọn kiếp ta cam tâm lầm thân ngựa hèn trâu dại thôi quý vị đừng nô lệ cho vật dục khi chúng ta biết rõ mạng sống của con người mong manh tạm bỡ cái già cái bệnh cái chết nó đang đuổi sau lưng của mình mà trước mắt của chúng ta chỉ có một con đường duy nhất thôi tử thần nó đang rượt đuổi nhau mà trước mắt mình có con đường duy nhất thôi đó là con đường tây phương con đường tịnh độ con đường niết bàn con đường cực lạc nhắm con đường đó mà chạy đi quý vị mà lúc này giặc tử thần nó đang rượt đuổi sau lưng mà còn nói khoan khoan đã chờ tôi một chút nghe ông ông có rượt đuổi ông cũng phan tới đã ông chờ tôi một chút tôi còn chuẩn bị tôi lo cho con tôi tôi lo cho cháu tôi tôi lo cho chắc tôi tử thần có cho chúng ta chờ đợi hẹn ngày mai không quý vị dinh Dương chủ định tam canh tử định bất lưu nhân đáo ngũ canh dinh Dương đã định rằng canh ba anh phải chết Không cho anh chờ đợi hẹn đến canh năm đâu Không lẽ mình đợi đến lúc tử thần xuất hiện Lúc này mình mới lại ông ta và nói rằng Ông ơi ông nán lại cho tôi mà tôi chỉ còn nhiều việc thiết tha tôi chưa có làm lúc này tử thần cũng lạnh lẽo hất hàm thôi Đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc rồng Trách gì mình sống lông bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi mặc cho nghiệp lực dẫn lôi sáu đường Cũng vì lúc sống ta xem thường tử thần lưỡi búa Có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai nào ai sống mãi sống hoài trên thế gian Chết rồi còn lại nắm cho tàn Vong hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh Ai ơi giác ngộ tu hành về nơi bảo bảo sở lạc thành mới bình yên thôi xin kể cho quý phật tử nghe có cái ông này à, tối ngày à, ổng ờ, đi đồng đi ruộng ra ngoài đồng ruộng xong rồi chiều về nha còn lo ba cái cây cảnh nữa đó không có thời gian quý vị bữa hôm đó trời chẳng vàng rồi ông về tới nhà ông sắp cái thùng đi tưới ba cái cây cảnh của ông tự nhiên một đống lù lù ngay cái gốc gốc xoài nhà ổng cái ông mới nói ai đây ông lợi ngay cái bóng đen lù lù đó ông hỏi ông là ai mà tại sao ông lấp ló ở đây cái ông kia ra nói không phải tôi lấp ló mà tôi chờ giờ tôi xuất hiện đó hỏi ông là ai nói trên thế gian này ai cũng biết tôi nhưng mà chắc có lẽ ông tối ngày ông lo làm ăn không ông lo tiền không lo kiếm tiền không ông không biết tôi là ai thôi tôi tự giới thiệu cho ông biết tôi chính là tử thần đó ông ơi nghe đến nói tử thần hai cái chữ đó là ông rung cặp cặp nói ông tới rồi sao tôi tính đi tính lại năm nay tôi mới có sáu mươi mấy tuổi à tôi chưa được bảy chục mà đời người tới một trăm năm tôi còn mấy chục năm nữa tại sao mắc cái gì ông tới sớm quá vậy ai biểu ông đi tới sớm vậy ông chờ ông nắng lại cho tôi đi bây giờ không có ai ở đây có mình tôi với ông tôi với ông làm một cuộc bàn bàn giao bàn giao với nhau tôi bàn với ông như thế này không có ai biết đâu bao nhiêu mấy chục năm nay tôi dành dụm được 300 lượng vàng bây giờ tôi chia cho ông phân nửa gia tài ông cho tôi sống thêm năm nữa được không ông tử thần nói dẹp đi đừng hối lộ kiểu này nha tôi không ăn hối lộ đâu năn nỉ hoài không được ông nói thôi bây giờ tôi tặng luôn cho ông 300 cây vàng đó luôn cả một gia tài mà tôi cặm cụi làm cả cuộc đời nhọc nhằn gian khổ đó tôi tặng cho ông nốt luôn 300 cây vàng đó luôn cả tài sản tôi dân trao tặng cho ông tôi chỉ đổi lấy mạng sống của tôi không một năm cho tôi một tháng cũng được nữa tử thần nói thôi đừng có hẹn lần hẹn được nữa mau lẹ lên đi theo ta bây giờ cái ông này ông nghe nói vậy ông nói tử thần ơi tôi năn nỉ ông tôi lại ông nhưng mà ông không có chịu hối ăn hối lộ thì bây giờ tôi lại ông tôi xin ông cho tôi sống thêm một ngày cũng được nữa hỏi chi vậy để tôi làm những việc viết cái tờ di chúc phân chia tài sản cho con của tôi chứ nếu mà tôi chết một cách đột ngột như thế này không có lời trăn trối coi như nhà tôi nó nổi loạn luôn con tôi mà nó dành ăn nó đập lộn thì sao tôi yên lòng xuôi tay nhắm mắt được tử thần ông cho tôi một giờ đồng hồ thôi tử thần nói không có một giờ nào trả cái ông nói thôi cho tôi một phút thôi cái tử thần nói thôi được một phút thì bây giờ một phút thực hiện ngay một phút là 60 giây 60 còn 59 58 57 56 nó rút rút rút rút rút thời gian trong đó tôi chưa tìm được cái viết nữa ông quay qua quay lại còn ba mươi mấy giây thôi trong nó chết rồi bây giờ làm sao xé tờ giấy lịch viết đại luôn Nhìn lại thời gian còn có mười mấy giây Ông quýnh quán Ông không còn nhớ là tài sản chia cho thằng ba con bảy gì nữa hết Mà ông chỉ, chỉ viết được một hàng chữ Để lại cho con của ông mà thôi Mà hàng chữ này Ông để lại được xem là một tờ di chúc gửi, gửi lại cho hậu thế Chứ không phải chỉ gửi cho con mình nữa hàng chữ ông ta viết trong cái tờ giấy lịch đó hãy nhớ lấy người ơi tiền của tài sản không mua được mạng sống một ngày hãy nhớ lấy người ơi nhớ điều này đừng quên nha quý vị hàng ngày nhắc nhở mình cái chết rình rập một bên đây nè không biết ông ta đến giờ nào đây nè Ông ta đang đuổi sau lưng của mình rồi Chạy cho thiệt mau đi quý vị Chạy đi đâu Ngày không lẽ lẫn quẩn lanh quanh Ở trong dòng sanh tử luân hồi của ba cõi sáu đường Ông ta phát hiện ra Ở trong dòng ba cõi sáu đường này Trong kiếp sống luân hồi là ông ta phát hiện đến à Chỉ khi nào quý vị vượt thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi Của ba cõi sáu đường Thì tử thần mới thoát khỏi được tầm mắt tầm tay của ổng nha cho nên quý phật tử phải nhắm hướng mà chạy chứ không phải chạy bậy chạy bạ nhắm hướng nào về tây phương đi quý vị cố hương cách biệt bao ngày phiêu linh đất khách lạc loài khổ đau xót xa chạnh nhớ làm sao khuyên ai thức tỉnh cùng nhau trở về về bằng cách nào vậy mua vé đi đi đến đạo tràng là quý vị đăng ký mua vé đó quý ni sư cũng như quý thầy trao cho các vị mỗi người cái vé cầm trên tay quý vị phải leo lên xe đàng hoàng nha mua vé rồi phải ngồi đúng xe đúng ghế ghế đúng chỗ xe ở ngoài kia nhiều lắm mà nếu quý vị đi lộn cái là có chừng cầm cái vé quý thầy quý cô trao cho quý vị cái vé để đi về đó thì cái vé đó nó có một chữ thôi đó là một chữ tu nhớ tu là sửa là chuyển hóa chính mình sửa đổi những hối hư tật xấu chuyển hóa những cái nghiệp xấu ác từ nơi chính mình vậy mà mình cầm cái vé mình không chịu bước lên cái xe đó ra ngoài kia thấy xe nhiều quá mà thấy người ta xúm xích lên cái chiếc xe này a à, thằng phù cũng chạy vô cũng nhào vô để leo lên chiếc xe đó mà quên nhìn kỹ cái xe đó là cái xe có đúng vào cái số xe của mình không cái xe chữ tu không lên mà le, lên chiếc xe tù mới chết chứ chữ tu với chữ tù nó khác nhau chữ nào giáo quyền phải không mà chắc già lẩm cẩm con mắt lem nhem lèm nhèm không có thấy đường chữ tu không lên mà lên chữ tù cho nên ngày nào cũng vậy sống trong ngục tù của dương thế tự mình giam nhốt mình trong nỗi khổ niềm đau trong phiền não vọng tưởng bây giờ biết tu thì khác nha chuyển quá liền những phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước đó còn không biết tu á, tự mình giam nhốt mình ở trong cảnh giới địa ngục trần gian đó quý vị tham sân si phiền não là ngục tù của dương thế cho nên mong sao quý phật tử cầm vé đi đúng chỗ chứ đừng cầm vé mình lên lộn chỗ tu chứ không phải tù nha quý vị mình lên chiếc xe tù này rồi hàng ngày tuy cũng đi à, đi chùa ăn chay niệm phật và tự xưng mình là phật tử vậy đó mà đi lộn xe cho nên đi chùa xong rồi về cái kiếm chuyện kiếm chuyện gì giặt mắt bắt lỗi bắt phải quạo quọ chấp trước cao có cằn nhằn cử nhữ nói dai sân giận phiền não hờn mát cái đó gọi là tù đó quý vị không xả ra được là đi lộn xe rồi không chịu tu mà để cho mình phiền não chấp trước nó giam nhốt mình như vậy bản thân của mình giống như cảnh giới địa ngục trần gian hiện tại nha rồi nó đưa mình đi đâu vậy lên chiếc xe này chắc chắn nó đóng ập cái cửa xuống đến khi tới nơi rồi nó nói các vị hành khách xuống xe hết tưởng rằng tới rồi nha tới đâu tới cái chỗ mình mong muốn đó là tây phương cực lạc bốn chữ mới vừa bước xuống xe ta mở cái cửa ra bước xuống xe thì bốn chữ trần dần mà không phải tây phương cực lạc mà đó là a tỳ địa ngục mới chết chưa? khổ chưa tại vì mình đi lộn tu sai tu không tu mà sai lầm vọng chấp khổ hiện đời mà khổ trong vòng sanh tử luân hồi miên viễn nữa cho nên con mong sao toàn thể quý phật tử ý thức giác ngộ cõi đời này chỉ là cõi tạm thôi đời người giống như một chuyến xe người lên kẻ xuống cảm nghe chạnh lòng nhưng mà làm sao để ngày mình ra đi nhẹ bước thông dong còn kẻ còn ở lại phải chờ trong tiếc hoài còn mình sống làm sao mà đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay mình đi rồi cái ta nói tôi muốn cúng ông địa nãy chuối gây cái bà đó bà đi rồi bà chết rồi tôi tôi mừng hết sức tại vì cái bà đó ở đây hả bà quậy bà phá nguyên cả làng cả xóm không ai tu hành gì được chứ bà nếu mà chúng ta sống kiểu đó uổng phí một kiếp người quý vị làm sao ngày cuối đời mình ra đi mình nhẹ nhàng thanh thản mình nở một nụ cười và nói với tất cả mọi người rằng chào vĩnh biệt luân hồi tôi đi đây nha còn cái người ở lại người ta tiếc nuối rằng cái người sống quá là đạo đức sống ở đâu cũng đem lại niềm vui hạnh phúc ban tặng cho tha nhân mà người đó mất đi rồi đó là một điều tiếc nuối đối với người còn ở lại nhưng mà chúng ta sống mà để cho ngày cuối cùng của cuộc đời mình chết đi rồi cái người ta nói bà đó chết đáng đời thì nó ổn một kiếp người lắm quý vị còn cái chết ai cũng phải chết không ai tránh khỏi đường này nhưng mà sau khi chết mình đi để về đâu cho nên hàng ngày đức phật khuyên chúng ta tự nhắc nhở lên mình cái chết đang rình rập một bên tử thần đang rình rập một bên đó muốn thoát khỏi tầm mắt tầm tay của tử thần nhắm một con đường chọn một con đường lý tưởng để đi chạy cho thật nhanh đi quý vị đó là con đường Tây Phương, con đường tịnh độ, con đường Phật Đạo, Niết Bàn Đức Phật đã vạch vẽ con đường sẵn cho mình đi rồi Đi không đi, đến hay không đến là do quyền quyết định của các vị đó Chứ không thể nói con muốn về Tây Phương Con muốn về Tây Phương Phật ơi tiếp dẫn con Phật thì duỗi tay vàng thương tiếp dẫn Nhưng mà ngặt gì ta mãi chẳng chịu đi Bởi vì mình ở đây lâu mình mắc ghiền rồi Không muốn đi nữa muốn quẩn quanh ở trong cái kiếp sống luân hồi sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời quý vị suy gẫm lại coi có ai thoát khỏi con đường này đâu nhìn ra nấm mồ kia bao nhiêu lớp lớp người đã bỏ thân xác của mình vùi sâu dưới lòng đất lạnh hay là một đốm lửa hồng thiêu mất xác một nắm đất vàng chôn mất mạng Người biết tu học Phật Pháp rồi cũng phải chết thôi Cái thân này cũng phải trả về cho đất nước gió lửa Nhưng quyết định sống phải làm lợi ích cho tha nhân Sống phải có giá trị, ý nghĩa một kiếp người Và Ngài nhắm mắt xuôi tay Thì đổi cái thân sanh diệt vô thường này Lấy cái thân kim can bất hoại do hoa sen quá xanh Ở Tây Phương cực lạc Cái đó mới ngon lành đó nghe quý vị Đâu quý huynh đệ chúng ta cùng phát tâm phát nguyện đi ha hàng ngày nhắc nhở mình cái già không ai tránh khỏi cái bệnh luôn rình rập một bên cái chết đến bất ngờ không ai tiên liệu trước mình không biết bao giờ mình chết đâu cho nên có nhiều người nói sống ta cứ tùy thuận việc đời chết ta yên nghĩ nào khơi sự buồn danh lợi tình ăn ngủ năm dục buông lung đi chết hết có cái gì đâu nhưng mà chết đâu phải là hết chỉ là chấm dứt giai đoạn nhất kỳ vô thường của dòng nghiệp báo chết chẳng khác nào bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới để ở bỏ cái áo cũ đổi lấy mặc cái áo mới nhưng mà bây giờ bỏ cái nhà cũ đi đến nhà te tua bỏ cái áo cũ này mà đổi lấy cái áo đó là da lông của lớp thú uổng không quý vị cái thân người mà đổi lấy cái lớp thú uổng lắm quý vị mất thân người dễ như chơi nếu như chúng ta năm giới mà không giữ gìn trọn vẹn mất thân người quý vị và Đức Phật cho chúng ta biết rằng được thân người ít giống như đất ở đầu móng tay mà mất thân người nhiều như đất ở đại địa vậy đó quý vị đừng để mất thân người uổng lắm nha đời này làm người nhưng mà đời sau phải thăng qua lên nữa làm thánh làm phật chứ đời này làm người mà đời sau làm thú uổng lắm quý vị mong sao tất cả quý phật tử luôn nhớ nghĩ hàng ngày nhắc nhở mình cái già nhắc lại nha thứ nhất điều thứ nhất cái già không ai tránh khỏi cái bệnh rình rập một bên và cái thứ ba là cái chết đến bất ngờ không ai tiên liệu có nhiều người nói để tôi làm xong cái này tôi làm xong cái kia rồi tôi ráng tôi lo tu cho mà coi mà tử thần có cho chúng ta làm xong hôn ngay giờ quyết dứt liền thôi dứt chờ hẹn cho xong không có lúc nào xong đâu quý vị ngày xưa ông ngô bá đó ông có một người bạn tên gọi là trương tổ lưu Ý một hôm Ngô Bá xuất gia rồi Nhiều năm rồi mới về quê thăm nhà mới ghé thăm người bạn là Trương Tổ Lưu ngồi chút xíu mà thấy ông ta sáu mấy gần bảy chục rồi ngồi không yên chạy dạ lo này chạy dạ lo kia mua bán làm ăn ruộng giường đất đát đất cát đai rồi à, rẫy nương tùm lum hết cái nói ông ơi năm nay ông gần 70 tuổi rồi buông đi giao lại cho con cho cháu mình lo nhất tâm niệm Phật để mình có hành trang tư lương mình về ông ơi tử thần đến bất ngờ mình biết ngày nào mình chết đâu cái ông trương tổ lô nói tôi còn ba điều ước nguyện nếu tôi làm xong rồi tôi mới yên tâm tôi lo tu điều thứ nhất tôi chưa có cưới vợ cho thằng con trai lớn của tôi điều thứ hai tôi chưa gả chồng cho đứa con gái út tôi điều thứ ba tôi chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ phụ của tôi khi nào tôi làm xong ba việc đó tôi mới yên ổn lo tu lo niệm phật cái ông ngô bá ông mới nói tử thần có cho ông chờ đợi hạn ông làm xong ba việc đó không mà bây giờ tử thần đến rồi ông cũng phải đi thôi à cũng phải buông thôi à bây giờ không buông mai mốt cũng phải buông tử thần đến là dứt khoát phải buông đó tại sao bây giờ mình không buông trước đi tập buông trước đi để khi tử thần đến mình nhẹ nhàng mình ra đi mình không còn tiếc nuối gì nữa nói cỡ nào ông cũng nói phải chi ông làm xong ba điều đó ông mới yên lòng ông mới lo tu tập chưa đầy tháng thì ông ngô báo nghe trương tổ luôn mất rồi mới đến ngay cái mộ phần á, khắc lên cái mộ bia bằng một cái bài thơ bạn tôi tên là trương tổ lưu khuyên người niệm phật hẹn ba điều ba điều chưa vẹn vô thường đến khá tiếc diêm dương chẳng có nể nhau diêm dương không có nể nang người nào hết á giờ phút nào ông ta xuất hiện rồi thì mình phải theo ông ta ra đi không có chờ lại một giây một phút một giờ nào hết đâu quý vị hằng nhớ nghĩ nhắc nhở mình điều đó để rồi sống làm những điều hữu ích tử thần đến nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay không có tiếc nuối gì hết tại vì những gì đáng làm tôi đã làm rồi và tôi biết chặng đường cuối cùng của một đời người ai rồi cũng phải chết không thoát khỏi đường này cho nên tôi không có sợ gì cả còn nếu không là giờ phút cuối cùng quảng hốt sợ hãi sợ chết lắm nói vậy chứ sợ chết lắm nha có ngày rằm á cái quý phật tử đi đến chùa ghi tên ghi tên cầu an cho gia đình rồi cũng có một số vị cũng cầu siêu cho hương linh của của quyền hết tổ ông bà cha mẹ thì ở chùa cái tụi con mới ngồi ghi vậy nè có quý cô đi ăn cơm trưa cái, cái chú tiểu đi học về cái thấy phật tử đang ngồi đó chờ mới hỏi phật tử gì chứ phật tử cần gì cái cô này nói tôi mới ghi danh sách cầu an cái chú tiểu nói thôi vô bàn thư, thư ký với cô dùng cơm rồi vô bàn thư ký con ghi cho chú Tiểu cũng không có để ý cầm cái cuốn sổ lên mà cuốn sổ đó là cuốn sổ ghi tên cầu siêu mà chú tiểu không có để ý lấy ra rồi đọc tên đi cái người ta đọc nguyên một danh sách cầu an mà ghi vào cái danh sách cầu siêu rồi cái tối đó cái tối đó đó tụng ờ, kinh sám hối cái các vị phật tử đi đến làm lễ sám hối để cầu an cho gia đình ngồi chờ mãi nguyên cái danh sách cầu an mình mình có ghi hồi sáng rõ ràng mà không có thấy đâu hết không nghe đâu hết rồi đến qua cái danh sách cầu siêu chư hương linh nguyễn văn a Nguyễn Thị B Nguyễn Thị C gì đó là Phật tử nổi sùng lên nói nếu mà gia đình tôi mà năm nay mà có chuyện gì xảy ra tôi đến tôi đốt chùa này nè họ sợ họ nghĩ rằng mình mình đọc danh sách cầu siêu như vậy là trù yếm họ chết nhưng mà đâu phải do một cái lời trù rủa của ai mà mà mình bị chết hoặc là tai ương quạng quạ đến với mình phải không quý vị mà chỉ lỡ vậy thôi là bắt đầu chửi thôi là chửi luôn nhục mạ chửi nói là nếu mà gia đình tôi năm nay có xui rủi có người chết là tôi đến tôi đốt cái chùa này mà mai phước là không có người nào chết thì ra cái chùa còn nguyên đó chứ nếu mà nếu có người chết thì họ đổ lỗi cho mình trù yếm rủa họ rồi nhưng mà đó là cái sự vô tâm thôi con người ta sợ chết lắm quý phật tử thậm chí nha sợ chết đến độ mùi hết rồi chỉ còn cái hơi thở thôi thấp thôi thấp con cháu nó lo nó đi nhắc cái hàng về nói mày không có được nói mày nhắc cái hàng mày không được nói mày nhắc cái quan tài nha mà phải mày phải nói là mày nhắc cái thọ thọ cái nỗi gì mà thọ phải không quý vị sợ chết nói nhắc cái thọ về mà thọ cái nỗi gì mà thọ ngáp ngáp gần đi rồi mà còn muốn thọ nữa hay sao dù cho có thọ xưa ông bành tổ sống đời 800 tuổi thọ cũng phải thời diệt vong thôi à phải không quý vị sống cỡ nào trường sanh đi nữa cũng phải có sanh là có tử không có bất tử được đâu mà muốn đạt đến cảnh giới bất tử thì là như thế nào tù đi tù buồn xả hết muôn duyên ba nghiệp hằng thâm tịnh thì đồng phật vãng tây phương quý vị ơi hàng ngày chúng ta nhớ nghĩ thêm nhắc nhở mình cái điều thứ tư cái điều thứ tư ta nhắc nhở rằng tất cả các pháp thế gian vô thường cái thân này vô thường tài sản sự nghiệp cũng vô thường có cái gì bền chắc đâu quý vị chúng ta hay chấp mắt và cứ nghĩ rằng mình sống hoài sống mãi rồi nghĩ rằng cái thân này là thường còn hoài không bao giờ chết nha rồi lại nghĩ rằng tài sản tiền của cái đó là của mình có cái gì của mình không quý vị cái thân này còn không thật của mình thì quý vị nghĩ coi cái gì là cái của mình Đức Phật dạy con ta tài sản ta Chỉ có người ngu thường nghĩ thế Thân này còn không có thì con đâu tài sản đâu quý vị ơi Thân này còn không thật của ta là sự giai mượn của các duyên Thì cái gì là của ta chỉ là sự giai mượn của trần thế Mình còn sống đây nè Mà nhà của mình, đất của mình, ruộng của mình Mình nói là của mình, không dám của mình đâu Nó thay tên đổi chủ không biết bao nhiêu lần có đúng vậy không quý phật tử thì cái gì là của mình là mình nói chồng của tôi vợ của tôi con của tôi cái gì là của tôi nhắm mắt xuôi tay đường ai nấy đi cha mẹ ân hâm rồi cũng phải biệt vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly tình đời nào khác bầy chim chung nhau ngủ khi đại hạn đến thời mạnh ai nấy bay đi thôi à tử thần đến mỗi người theo nghiệp ra đi không ai đi chung đường với ai hết quý vị ngày xưa đức phật đã ví dụ kể câu chuyện của ông trưởng giả bốn bà vợ đó quý vị nghe hoài đó quý vị tự nhắc nhở mình đi mình cũng là ông trưởng giả đó có bốn bà vợ bà vợ thứ nhất mình yêu thương lo lắng quần là áo lụa ăn ngon mặc đẹp mà đến khi ông trưởng giả sắp chết rồi mới nói với bà vợ này bà chết theo tôi cái bà đã trả lời tôi không thể nào theo ông được đâu bà vợ thứ hai thì thiếu bà ông sống không nổi ngày nào cũng phải gặp mặt bà này nhưng mà đến khi ông nằm trên giường bệnh sắp chết ông nói bà phải đi theo tôi bà vợ này bà nói cay đắng thêm nữa nghe mà nó sốc dữ lắm tôi nói thẳng với ông ông đừng buồn nghe dù rằng sống hàng ngày ông thiếu tôi ông sống không được nhưng mà ông chết rồi tôi theo người khác liền đó còn bà vợ thứ ba có chuyện vui buồn gì hàng nguyên tâm sự chia sẻ cùng nhau đến lúc này hỏi bà phải chết theo tôi bà ta khóc nói tôi không thể chết theo ông được tôi chỉ làm đám tang cho ông đinh đình cũng 49 ngày là 7 tuần thất cho ông rồi ngày dỗ của ông cúng mâm cao cổ đầy cho ông ăn ông thích cái gì bình thường ông thích ăn cái gì ngày dỗ tôi sẽ cúng cái đó chứ tôi không thể nào chết theo ông được còn bà vợ thứ tư thì hàng ngày ông trưởng giả đâu có để ý tới bà ta đâu nhưng mà đến lúc này ông ta không hỏi gì cả bà vợ này nói ông đi tới đâu tôi đi tới đó đó Đức Phật ví dụ ông trưởng giả đó có bốn bà vợ là chỉ cho chúng ta cũng có bốn bà vợ đó đó Bà vợ thứ nhất là tượng trưng cho thân mạng này, thân xác này Hàng ngày mình có phải lo cho nó ăn ngon mặc đẹp không? nhưng mà mình rút hơi thở rồi cái xác này có mang theo được không quý vị hay là trả về cho đất cho nước cho gió cho lửa một đốm lửa hồng thiêu hết à mới một cái hơn xác mấy chục cái lô đẩy vô trong cái lò thiêu rồi đem ra vài tiếng hồ đem ra chỉ còn lại đóng xương tàn đóng tro bụi thôi quý vị hoặc là dùi sâu dưới lòng đất lạnh chôn xác chứ cũng làm phân cho cỏ cây mà thôi trả về với các bụi cho nên bà vợ này nói tôi không theo ông được mà còn bà vợ thứ hai là tượng trưng cho tiền của tài sản thiếu nó sống không có được mở mắt ra là lo đi kiếm tiền nhưng mà giờ phút cuối cùng thì nói bà chết theo tôi thì bà vợ này nói ông chết rồi tôi theo người khác tiền nó bạc lắm nay nó ở tay người này mai nó ở tay người khác sống mà ta còn không gìn giữ được đừng nói sau khi chết quý vị ơi còn bà vợ thứ ba đức phật ví dụ cho thân bằng quyến thuộc vợ chồng con cái của mình đó hàng ngày có chuyện vui buồn tâm sự chia sẻ cùng nhau nhưng mà khi chúng ta nằm trên giường bệnh sắp chết rồi những người đó có chết theo mình được không hay là chỉ làm cái việc là khóc dài giọt nước mắt để tiễn đưa mình đi thôi nha à, đó là nói là tình người còn có một chút tình người đó nhưng mà có người ông chồng ổng mới chết đó đập đầu lăn mình ở trên đường khóc lóc ỉ ôi thậm chí mà quý thầy quý cô á, cản lời nói thôi phật tử đừng có khóc lóc quá đáng lo niệm phật đi để tiễn đưa người thân của mình ra đi bây giờ khóc vậy làm cho người thân của mình á, thương tiếc núm níu liếm ái rồi không có đi được mà khuyên vậy không được đập đầu lăn khóc nha nhưng mà con biết hết trơn những người nào mà khóc dữ nằm dữ đó người đó mau có chồng lắm quý vị mà thiệt vậy nha có cái cô đó ở nay chợ ông bầu á nó nhỏ thôi nhưng mà lên mạng chắc cũng nghe <laughs> chứ cổ ở chợ ông bầu đó chồng cổ chết cổ làm vậy đó rồi quý vị biết hả mới có tuần hất thứ nhất cổ còn có mặt để cúng hất tuần hất thứ hai có mặt qua tuần hất thứ ba vắng tuần hất thứ tư là nghe đi đài loan rồi hỏi sao vậy có chồng đài loan mới cái tuần hất thứ ba là vắng rồi đó đến tuần hất thứ tư hỏi lại là cổ có chồng đài loan đi rồi bảo lãnh đi rồi tình đời là vậy đó quý vị cho nên chúng ta thấy là nhắm mắt xuôi tay mỗi người theo nghiệp mà ra đi không ai đi chung với chúng ta mà người thân của mình có thương mình cách mấy thì chỉ lo tăng lễ chu đáo thỉnh cho tăng tụng kinh cầu siêu độ bảy tuần thất cúng để hồi hướng công đức cho mình hàng năm dỗ cúng quải đàng hoàng cho mình nhưng mà sống thì cả chẳng cho ăn chết đến để làm văn tế ruồi <laughs> thôi quý vị ơi lúc lúc sống thì à, bữa đói bữa no đến khi nhắm mắt thì cúng cho đầy bàn có lợi ích gì đâu có ăn được cái gì đâu vậy thì chúng ta hiểu rõ cái bà vợ thứ ba rồi bà ta khóc lóc bà ta kể nói tôi không theo theo ông được chỉ làm những chuyện đó thôi bà vợ thứ tư đức phật ví dụ cho những hành nghiệp thiện ác hàng ngày mình tạo tác mình không có để ý tới không màng tới nhưng mà giây phút này thì bà vợ thứ tư nói ông đi tới đâu tôi đi tới đó cái nghiệp nó theo ta như bóng không rời hình nhất nhật vô thường đáo phương tri mộng lý nhân vạn ban tương bất hứa duy hữu nghiệp tùy thân vô thường đến một ngày bất định mới hay mình vừa tỉnh chim bao muôn điều chẳng bước theo sao chỉ duy nghiệp tự thỏa nào đa mang cho nên hàng ngày chúng ta tự nhắc nhở mình cái điều thứ tư vạn pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường không có cái gì bền chắc đừng có tham đắm trước vào đó để dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp cái thân này còn không bền chắc không phải là của ta mà là giai mượn từ nơi các duyên thì không có cái gì của ta nếu ai chưa tỉnh ngộ được thì con xin kính tặng bài tỉnh thế ca của hòa thượng chí công đời vua lương võ đế đây ngài làm một cái bài ca để cảnh tỉnh thế nhân cho nên gọi là tỉnh thế ca chạy nam đến bắc khắp tây đông hãy rõ cuộc đời vốn thật không trời cũng không đất cũng không đời người mang mát ở trong vòng mặt trời cũng không mặt trăng cũng không đông lìa tay lặng có chi công nhà cũng không ruộng cũng không thay đổi biết bao chủ nhân ông Vợ cũng không, con cũng không, suối vàng trên độ gặp ai không Tiền cũng không, bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không trong kinh Phật dạy không là sắc Bát nhã tâm kinh nói sắc tức không Sáng ở chỗ này chiều chỗ khác Đời người ví thể kiếp con ông Trăm hoa hút nhụy về lòng mật Rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi đâu quý vị nhìn thấy cái cảnh mà con ong á, đi hút nhụy qua nó về làm nguyên một cái tổ mật ngon lành nhưng mà nó có hưởng không có hưởng được cái gì không quý vị làm được cái tổ mật cái con người thỉnh mất của người ta trong qua hút nhị đem về làm mật rút cuộc thân tàn một kiếp không cho nên đời người bí thể kiếp con ong đó quý vị cứ lo rút rỉa đi nha rút rỉa đi lo tìm đủ mọi cách để lừa đảo để giật dọc để gian trá xảo quyệt để vơ vét rút rỉa đem về phần mình rất cuộc thân tàn một kiếp không nhắm mắt xuôi tay bỏ ráo lại không có cái gì mang theo hết tiền của bỏ lại mà nếu có mang theo những hành nghiệp thiện ác mà mình tạo đó nó là người bạn đồng hành với mình nó là người bạn trung thành đi theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ còn vạn pháp vốn dĩ vô thường thân mạng cũng vô thường luôn quý vị ơi không có gì bền chắc đâu giác ngộ được điều này cho quý vị mới buông xả hết mọi vọng chấp ở trên thế gian để sống một đời sống đạo đức sống một đời sống cho có giá trị ý nghĩa nhiều lắm trăm năm cũng một kiếp người ai rồi cũng phải sẽ đi thôi hãy sống sao cho đầy ý nghĩa để buổi xuôi tay miệng mỉm cười đó quý vị rồi hàng ngày quý vị nhắc nhở mình để nhớ nghĩ đến điều thứ năm điều thứ năm đó là gì mỗi người là chủ tạo nghiệp và mỗi người cũng là người chủ thừa tự nghiệp khổ hay là vui chúng ta là người chủ tự quyết định cuộc đời mình đó quý vị gieo nhân nào gặt hái quả báo đó tin sâu nhân quả đi nha ngày nay quý vị gieo trồng cái nghiệp nhân nào nó không có mất đâu cái đó là nhân đó rồi bản thân mình khi cái quả cái nhân mình đã gieo nó đủ duyên nó trổ thành quả rồi quý vị trốn đường trời cũng không khỏi nhân quả đâu quý vị ơi trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu gieo nhân nào gặt hái quả báo đó quý vị trồng cái hạt giống đắng không bao giờ có ra trái ngọt ngược lại quý vị gieo trồng hạt giống ngọt thì làm gì có trái đắng mà sợ cứ tin sâu vào nhân quả mình là người chủ tạo nghiệp và chính mình là người chủ tạo thừa tự nghiệp cho nên phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả ta là người gặt hái ta biết ngăn chặn dừng lại những nghiệp nhân xấu ác đừng làm nữa quý vị Người mà biết tin sâu vào nhân quả rồi Thì tự quyết định cuộc đời mình Không có ai quyết định thay cho mình đâu Đức Phật nói Ngài cũng không phải là thần linh thượng đế Ngài không có quyền năng ban phước cho ta Mà Ngài dạy cho ta Gieo trồng cái nhân tốt lành Để rồi mình gặt hái cái quả tốt còn gieo trồng cái nhân xấu ác gặt hái cái quả khổ đau lúc này mình kêu trời kêu phật cứu mình không ai cứu được đâu nhân nào quả nấy không sai nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu nhân quả chính là một vị thẩm phán là một vị quan tòa xét xử rất công bằng cho nên mong sao toàn thể quý phật tử tin hiểu và nhắc nhở mình mỗi ngày tin sâu nhân quả gieo nhân gặt quả không sai muốn cho mình có được cái kết quả an vui hạnh phúc phải gieo trồng cái nhân tốt lành mà khi mới quý vị đã gieo trồng cái nhân tốt lành rồi quý vị không có còn sợ hãi lo âu gì nữa tại nhân nào quả nấy mà và từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi cái duyên hàng ngày tạo những cái thiện duyên pháp duyên bồ đề duyên để cho cái nhân đủ duyên mà trổ thành quả có nhiều người quý vị hiện tại gieo trồng cái nhân niệm phật tu tạo công đức nhưng mà nó lại thiếu cái duyên thiếu cái duyên là sao vậy như cái ông này nè hồi đó ở gần nhà con ở bên quận 8 con gọi ông là ông tư ông ăn chay niệm phật nhưng mà ông lại không có đủ duyên đối với tâm bảo ông không có hiểu gì sâu sắc về phật pháp ông chỉ biết tu là ăn chay niệm phật tu tâm dưỡng tánh mà thôi còn đối với lòng tin với tâm bảo thì ông không có chẳng những như thế ông không tin phật tin pháp tin tăng thì thôi mà ông còn quỷ bán nữa ông gặp thầy chùa đâu là ông ông chỉ trích cho nên ông thường nói với con lúc đó con còn nhỏ mới 10 tuổi 11 tuổi ông mới nói ông dặn con này nha con ăn chay niệm phật tu hành là tốt nhưng mà con tu tại gia đi đừng có xuất gia đừng nghe lời mấy ông thầy chùa nói vậy đó cái con mới nói ông tư ơi con còn nhỏ vậy con đâu biết tu là cái gì mà nếu không nhờ quý thầy hướng dẫn chỉ dạy làm sao con biết để mà thực hành sau này học Phật rồi thì mình mới biết rõ trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy rất rõ nha như viên ngọc quý giữa đêm dày không đèn soi sáng có ai hay cũng vậy Phật pháp nếu không nhờ người giảng nói thông minh khó có thể hiểu được nghĩa này vậy mà ông tu tư dạy con vậy đó nói đừng đi chùa đừng nghe lời ai hết á tu tại gia ăn chay niệm Phật tu tâm dưỡng tánh là được rồi nhưng mà con nói con không không biết tu là cái gì hết á phật dạy cái gì cũng không biết luôn thì mình giống như người mà mù mò mẫm đi trong đêm đen không có được quý vị ví dụ như bữa hai hai hai mươi mốt vừa rồi là ngày hôm qua ha 21 là 21 là hôm kia hôm kia cái tụi con à, đi xuống dưới hậu giang được giảng mà quý Phật tử biết là ngày hôm kia đó là ngày 21 ở ờ, buổi sáng là con có buổi giảng ở tại Hậu Giang rồi cái là buổi chiều á, là một giờ rưỡi ở chùa con thì trường trung cấp Phật học quý ni sinh có tổ chức à, ngày lễ kỷ niệm hiến chương nhà giáo 20 tháng 11 nữa là con phải về để tham dự cái buổi lễ đó với quý cô nữa mà con tụi con là 5 giờ sáng đã chuẩn bị đi rồi đó rồi cái lên mạng google để cho dẫn cho mình đi mạng á, máy à, người ta dẫn cho mình đi mà đi dự trù là đi 3 tiếng đồng hồ mà quất 4 tiếng rưỡi đồng hồ là buổi giảng của mình là 9 giờ cái con nói thôi con có công việc chùa con phải quay trở về sớm một giờ rưỡi phải có mặt ở chùa cho nên cho con giảng 8 giờ 8 giờ rưỡi nói vậy nhưng mà nó dẫn vòng vòng đi trong cái hẻm nhỏ đường nhỏ vậy mà mình đi xe hơi mà đi vô trong cái đường nhỏ mà qua cái dốc cầu cao vậy nè đi khó khăn vô cùng mà càng vô sâu cái đường nó càng nhỏ xe hơi vô không được nữa chứ nó dẫn đường xe honda thì mà mình đi xe hơi đâu được đâu phải hoành trở ra mất hết một tiếng mấy đồng hồ nữa thì con nói thôi kệ cái đó là cái nhân cái duyên thôi đi đến đó giảng mà chưa chưa có được tới nữa nha xong rồi trở ra cái hỏi người ta điên đoạn hỏi điên đoạn hỏi bây giờ máy dẫn cũng không an toàn là tại vì máy nó dẫn đường xe Honda mà mình đi xe hơi nó dẫn vô đường nhỏ không được bây giờ hỏi người ta hỏi đi tới đâu hỏi tới đó đi tới chỗ nào cũng phải hỏi đường hết rốt cuộc cái sư cô tâm minh nói hỏi cái chú ờ, không đã ôm nó cái chú nói phải đi vô chùa không nói rồi vô chùa cái sư cô mới nói vậy thôi chú dẫn tụi con vô chùa chú chạy trước đi tới đó còn trả tiền cho cũng phải nhờ người dẫn đường cho mình chứ mình không không có biết đường đi mình mò mẫm lẫn quẩn lanh quanh hoài à cho nên thà tốn một trăm ngàn trả cho không đa ôm mà người ta dẫn vô ngay bon cái chùa luôn không cần phải vòng vòng nữa thì nói một cái việc đó thôi cũng nói rõ rằng đường đời cũng vậy đường đạo cũng vậy phải có người dẫn đường mình đi mới tới nơi tới chốn được quý phật tử vậy mà cái ông tư này ông nói vậy cái con đâu có nghe con thấy con biết tu là gì con đi đến chùa con học phật cái ông giận con nữa chứ thế con đi xuất gia ông càng giận thêm nữa khi con đi xuất gia xong rồi cái ngày cuối cùng của ông tư nằm trên giường bệnh bức bách cái ông nói với bà tư nói bà đến chùa thỉnh thầy chùa đến tụng kinh cho tôi bình thường á, thì ghét thầy chùa nhưng mà đến giờ phút cuối cùng bệnh tật bức ngạt rồi thì ông tư mới kêu bà vợ của mình á, đi đến chùa thỉnh thầy chùa đến tụng kinh cho tôi mà quý phật tử biết ở trên thành phố bao nhiêu quận huyện mỗi một cái quận như vậy có bao nhiêu phường mỗi một cái phường là bao nhiêu ngôi chùa mà bà tư đi từ sáng tới chiều không thỉnh được một vị nào là tại sao vậy không có cái nhân duyên làm sao thỉnh được ông tư này ông ăn chay niệm phật mà ông không có duyên đối với tam bảo ông ghét ông ghét thầy chùa làm sao mà ông thỉnh được đấy rồi khi mà bà tư đi tới chiều bà tư về cái ông hỏi bà có thỉnh được thầy chùa không cái bà tư mới trả lời một câu tôi đi tới chỗ nào không ai nhận lời đến để tụng cho ông thời kinh hết vì trong mùa an cư kiết hạ thậm chí tôi đến chùa của sư cô là nói con á tôi đến chùa đó đó là sư cô đang nhập hạ nơi đó mà tôi nói là ông đang hấp hối nhờ sư cô đến tụng thời kinh sư cô lên lên xin cái ban ban chỉ đạo ăn cư kiết hạ đó mà người ta cũng không cho nữa không cho đi về ngoại trừ cha mẹ của mình thôi còn bà con quyến thuộc cũng cho luôn tại vì đang trong mùa ăn cư cái ông tư ông mới giận lên ông mới nói nguyên một cái thành phố hồ chí minh này mà thỉnh không được một ông thầy chùa hả nói xong rồi đứt bóng thấy quý phật tử thấy không cái gì nó cũng phải có nhân có duyên hàng ngày quý phật tử cứ gieo trồng cái nhân tốt lành nhất là tính kính tam bảo thì quý vị gieo trồng cái nhân duyên đối với tam bảo giờ phút cuối cùng là quý vị có tam bảo là sẽ là điểm tựa tinh thần để cho quý vị nương tựa quay về vững chắc như vậy không có sai đâu quý phật tử con nói thật cái gì nó cũng có nhân duyên hết cho nên đức phật dạy chúng ta mình là người chủ tạo nghiệp và chính mình là người chủ thừa tự nghiệp gieo cái hạt giống nào thì nó lên cây đó trái đó không có cái đạo lý quý vị gieo giống ớt mà nó lên cây cà không có cái đạo lý quý vị gieo hạt giống đậu mà nó lên trái ớt quý vị hiểu như vậy rồi thì tự mình tin sâu vào nhân quả dừng lại những nghiệp nhân xấu ác đừng làm mình là người chủ chịu trách nhiệm hoàn toàn với những hành vi tạo tác của chính mình rồi gieo trồng cái nhân tốt lành quý vị sống đời an vui tin sâu nhân quả nè ha giữ bổn phận của mình biết dứt các điều ác biết làm các việc lành biết tin sâu nhân quả biết làm chủ cuộc đời mình không có để cho các duyên ở bên ngoài danh lợi tình tiền nó sai sử nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ cho nó quý vị sẽ sống một đời hạnh phúc an vui như vậy qua bài kinh tăng chi bộ đức phật nhắc nhở chúng ta năm điều mà hàng ngày luôn nhớ nghĩ đến điều thứ nhất cái già không ai tránh khỏi điều thứ hai cái bệnh luôn rình rập một bên nên nhớ nha điều thứ ba nên nhắc nhở mình hàng ngày là cái chết đến bất ngờ không ai thoát khỏi cái này đâu tầm hệ có sinh là có tử điều thứ tư tất cả các pháp trên thế gian vốn dĩ vô thường từ thân mạng cho của mình cho đến những sự nghiệp danh vọng địa vị tiền bạc nhà cửa ruộng giường đều vô thường hết để xả bỏ cái tâm chấp mắc vào đó nhẹ nhàng buông xả hết đi quý vị cái nào cho đi được cho đi bây giờ mà quý vị không cho đi thì nên nhớ của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để mình bắt cầu về quê chứ còn nhắm mắt thì nó cũng qua tay người khác rồi có người nói tôi để lại cho con cho cháu tôi nghe đây nào quý vị tích thơ dĩ vi tự tôn tự tôn vị tắc năng động tích kim dĩ vi tự tôn tự tôn vị tắc năng thủ bất như tích âm đức ư minh minh chi trung trường cũ chi kế trong sách nho có dạy nói rằng nếu chúng ta chứa sách để cho con cháu con cháu chưa chắc gì nó lật ra nó đọc đâu quý vị nếu quý vị chứa tiền chứa vàng để cho con cháu con cháu của mình chưa chắc gì nó biết giữ gìn chi bằng tích chứa cái đạo đức ở đời tuy nó mờ mờ bên trong nhưng mà nó lâu dài nó không mất quý vị chứa cái đạo đức nhân nghĩa ở đời qua phương cách biết bố thí biết cúng dường biết tu tạo những công đức phước đức đó cái đó mình mang theo mai chiếm đoạt không ai lấy của mình được đâu quý vị và nó chính là người bạn đồng hành của chúng ta do đó đức phật dạy mình biết rõ tất cả các pháp thế gian vô thường thân mạng cũng không cũng không có bền chắc là điều thứ tư nên nhớ nghĩ như thế để phát tâm xả thí làm những công đức phước lành rồi cái điều thứ năm mình là người chủ tạo nghiệp và mình cũng là người chủ thừa tự nghiệp tin sâu nhân quả như vậy để ngăn chặn lại những nghiệp nhân xấu ác đừng làm tích cực tạo những nghiệp thiện lành lấy đó làm hành trang tư lương cho chúng ta trên một chuyến đi về chỉ năm điều hằng nhắc nhở nhớ nghĩ từ một cái chữ quên thành chữ nhớ từ mà nếu không nhớ thì phải tự nhắc mình nha quý vị cái già cái bệnh cái chết luôn rình rập một bên không ai thoát khỏi này rồi tất cả các pháp là vô thường mình là người chủ tạo nghiệp biết năm điều đó thôi nhớ năm điều đó thôi hàng ngày quý vị tự nhắc nhở mình điều đó là quý vị sống một đời sống an nhiên tự tại và hướng mình đến một cái mục đích lý tưởng cao vời hơn chứ không phải sống một lối sống tầm thường cứ mở mắt ra cơm áo gạo tiền hơn thua được mất rồi cái già cái bệnh cái chết rình rập một bên rồi nhắm mắt chui vô hòm không phải vậy mà chúng ta phải sống một đời sống giá trị ý nghĩa hơn và xin gửi tặng cho quý vị một câu 70 tuổi đời nay đã khó sống trăm năm có được mấy người Dẫu rằng trăm tuổi được thôi Nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng phải bước qua Trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh giành với cuộc sống trăm năm Càng hơn càng chát móng mầm vô minh Võn vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hợp rồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh bao tuấn kiệt hùng anh một thợ chung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương vàng nghìn thu ăn giấc mộng vàng bên bờ xuân phủ nguyện làng gió reo nay giác ngộ ta bước theo chân phật phát đại tâm chân thật tu hành một đời quyết chí vãng sanh về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên cho toàn thể quý Phật tử luôn nhắc nhở mình hàng ngày với năm điều ấy để tự mình cảnh tỉnh đến mình sống một đời sống giá trị ý nghĩa đời sống hiện tại an vui hạnh phúc luôn có mặt và giải thoát niết bàn luôn đón chào huynh đệ tất cả cùng nhau nhất tâm niệm Phật hẹn tương ngộ nơi liên trì hải hội A Di Đà Phật trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng Amen. Mm.